à, Dạ vâng và sau đây thì em sẽ ờ, test thử máy cho anh chị và các bạn Em sẽ cắt đầu máy số 1 Với công suất là 3 kW trên một đầu máy thì anh chị có thể cảm nhận được cái sự sức mạnh của nó rất là nhiều Sự ổn định và cái uh, ờ, nó nực rất là nhiều và vào khi em cắt cái đề C ngắn thì sẽ không bị cuốn vào đấy đề C anh chị có thể thấy này đây này em cắt hai cái đề C này rất là mỏng rất nhỏ đây ạ đấy độ an toàn tuyệt đối luôn đấy không bị quấn khi chúng ta cắt phát đề C thì đứt trượt xuống và bay ra ngoài như thế này rất an toàn và sau đây thì chúng ta có thể là kiểm tra cái uh, mặt cắt ở đây ạ mặt cắt thì ờ, đẹp như ngọc trinh luôn ạ không bị bao via không bị nổ nhôm hay móp nhôm đề c thì rất là nhỏ không bị ờ, quấn vào rất là an toàn đấy rất là sắc mịn này đây là chưa có dầu nào mát đấy chị các bạn ạ khi anh chị có dầu nào mát vào rồi thì nó sẽ sắc ngọt và bóng hơn rất là nhiều đó bên bên em sẽ bảo hành cho anh chị về vấn đề nới cắt trong vòng 6 tháng khi bị nổ nhôm hay móp nhôm bên em sẽ đổi trả cho anh chị một cặp nội mới đó 120 đó là dòng máy cắt nhôm hai đầu với 500 đẩy từ dưới lên đây là một dòng sản phẩm sẽ đáp ứng được tất cả những yêu cầu mà anh chị các bạn đang cần với khối lượng công việc rất là lớn anh chị sẽ đang sẽ làm việc không lo về vấn đề đó là bị chậm tiến độ hay là bị uh, ờ, được đó thì, uh, ờ, các anh chị các bạn đây thì đây là một dòng máy với thiết kế rất là hợp cố và chắc chắn đảm bảo sự ổn định lâu dài sự bền là, là tốt nhất à, cái đầu máy số 1 thì hai đầu máy đầu máy số 1 là có định đầu máy số 2 là đầu máy di chuyển và sẽ có hệ thống thiết bị di chuyển là chúng ta đánh thức thì ờ, thay vì chúng ta sẽ nhìn bên dưới này rất bất tiện thì nó sẽ có hệ thống tương tự sẵn kèm luôn đó và chúng ta đánh thức thì rất là nhanh thay vì chúng ta đẩy đi đẩy nặng rất là khó rất là nặng thì ờ, anh chị chỉ việc quay này đặt máy máy quay thôi quay rất là nhẹ đấy thứ nhất là vừa khỏe cái tay của mình đấy thứ hai là chúng ta lấy kích thước rất là dễ bạn quay này được sáng rất cao đối luôn đó kích rất là dễ à, cái thiết kế về cơ khí thì bạn qua mặt tích rất là nờ dày anh chị có thể thấy à, anh chị có thể uh, nhìn uh, trực tiếp sẽ có thể, có thể thấy là hệ thống uh, mặt bích bên em thì thiết kế hoàn toàn bằng thép trắng nguyên khối và đây là thép uh, chống cong vinh được tôi luyện rất là chắc chắn đảm bảo sự ổn định sự bền sự lâu dài nhất à, Dạ vâng, anh chị và các bạn có thể thấy là hệ thống mặt bích rất là dày Được tôi luyện chống cong vinh Đảm bảo sự chắc chắn, sự ổn định lâu dài và sự bền nhất của đối với con máy này Đây là dòng máy cắt nhôm hai đầu lưỡi 500 đẩy từ dưới lên Và cái độ chắc chắn, cái độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối luôn à, Hệ thống chuyển góc, anh chị có thể thấy hệ thống con máy 500 này sẽ quay được hai góc Góc 45 độ trong, 45 à, và 90 độ và hệ thống bản điều khiển bên em thì chuyển hóa tích hợp sang hoàn toàn sang tiếng Việt thì cho anh chị các bạn rất dễ sử dụng các cái núm bấm, nút bấm sẽ được bọc cao su tránh mất đồi mặt nhôm và nước bay vào đó và hệ thống khi anh chị các bạn nó tích hợp những cái hệ thống rất là an toàn này khi anh chị các bạn còn đã quá góc này rồi thì cái vấn đề chuyển góc này sẽ không hoạt động được nữa đảm bảo cái độ ổn định và cái độ an toàn nhất tuyệt đối cho anh chị các bạn khi sử dụng đó nó rất là hiện đại à, với hệ thống mặt đích trên mỗi hai đầu máy thì được thiết kế là 5 piston kẹp anh chị bạn 5 piston kẹp đảm bảo sự chắc chắn sự ổn định nhất là có thể đối với dòng máy này sẽ tích hợp được tất cả những sản những cái uh, tính năng công dụng cũng như là hiện đại nhất trên con máy máy thì uh, sẽ được uh, thiết kế nắp thì nắp chụp đây từ trên xuống thì là rất là kín để đảm bảo độ an toàn tuyệt đối khi chúng ta làm việc và đầu máy số 2 thì sẽ được di chuyển trên cái đường dây di chuyển trên hệ thống đường dây thì bạn thay vì hệ thống ờ, đường dây phi 42 hiện nay thì bên em thì hệ thống đường dây phi lớn hơn rất là nhiều đường dây phi lớn hơn rất là nhiều và dây đặc làm bền với thân máy không một t và trước thì sẽ được nẹp chống ờ, trong cái nẹp nhôm và được khắc xi si để ờ, bảo vệ sự ổn định và lâu dài chúng ta làm việc nó sẽ không bị phai mờ nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều ở à, đầu máy khi chúng ta di chuyển xong đầu máy số 2 di chuyển này chúng ta di chuyển đó rất là nhẹ và chúng ta lấy kích thước xong chúng ta khóa chốt hơi này nè khóa chốt hơi này nè thì nó rất là an toàn thân bệ của cái dòng máy này lắc F500 này bên em thì ờ, được mang một màu sơn đó là màu xanh ngọc ngược bảo đây là một màu độc quyền và đang là một màu thương hiệu của công ty cổ phần sơn nhập khẩu Otter Việt Nam và thứ hai nữa là cái thân bệ của nó thì bên em thì hoàn toàn bằng tôn thép rất là chắc chắn anh chị có thể thấy chạy dọc thân thân máy tạo nên cái sự cứng cáp sự ổn định lâu dài và sự ờ, ổn định tốt nhất cho con máy này và cái, cái ờ, thân bệ của nó thì khác với những dòng ờ, thông thường trên thị trường hiện nay thì cái khoảng cách thân bệ của nó thì nó rất là to và thứ hai nữa khi chị và các bạn đi xe máy thì hãy để ý kỹ trên mỗi một à, mặt bên dưới cái đường dây bên em sẽ kê một cái miếng thép rất là dày rất là dày như này thì để chạy dọc hai cái đường dây thân máy thì nó sẽ đảm bảo cái sự ổn định nhất khi chúng ta vặn uh, nắp cái đường dây này sẽ không bị cong vênh đó thứ hai nữa là nó không bị uh, khi chúng ta lát xong thì người ta sẽ mài bằng đi quay bằng đi để đảm bảo cái sự mặt bằng là chuẩn nhất là có thể đó à, cái ờ, thân máy trên con máy này thì cũng được thiết kế đó là tám cái chân bốn đế và tám chân tạo nên đúng sự chắc chắn ở đây hoàn toàn là chân rất là chắc chắn anh các bạn chân cái đế rất to đấy tạo nên cái sự ổn định vững chắc tại vì trọng lượng của con máy này nó rất là nặng nên đến gần gần 2 tấn anh chị bạn ạ gần 2 tấn Đấy, thì chúng ta cắt thì uh, mọi cái vấn đề như kiểu bị rung nắp thì sẽ không bao giờ là có cả đó. đó đây là hệ thống phía sau anh chị có thể thấy này hệ thống dây xích thì sẽ được là xích chịu lực anh chị có thể là giảm lên thoải mái không no về gãy gập đó. đây là hệ thống uh, chuyển góc đó, dạ vâng đây là hệ thống chuyển góc và hệ thống đẩy nữa lên vào đẩy nữa lên thì con máy 500 này nó rất nhiều piston anh chị bạn gồm có đây là piston hệ thống piston ờ, đẩy lưỡi lên trên này hệ thống piston đẩy góc này đó và có hệ thống ờ, đây là khóa hơi này chốt là khóa chốt đầu máy này đây piston dầu này hỗ trợ để cho cái vấn đề là motor đẩy lưỡi ra vào á đẩy lưỡi lên xuống ấy nó sẽ ổn định lâu dài hơn và sẽ không bị giật sẽ đảm bảo nhất và các cái hệ thống ờ, motor bên em thì uh, chuyển góc Đấy, thống công suất của nó là 3 kW trên một đầu máy và hai đầu máy của nó là 6 kW. Đó, và dòng này thì bên em đang sử dụng hệ thống là chuyển góc qua dây uh, buni. Đấy, rất là an toàn, rất là hiện đại. À, hệ thống uh, cốc lọc khí bên em thì đang sử dụng đó là hệ thống uh, công nghệ của Đức. Sản phẩm của Đức anh chị bạn không giống như những dòng trôi nổi trên thị trường hiện nay thì uh, khi anh chị sử dụng một thời gian nó rất hay bị hở, dò xỉ cái uh, cốc lọc khí này. Đó, bên em thì là toàn là hàng cao cấp hết anh chị các bạn ạ hệ thống bình dầu bình dầu là bình dầu thông minh đó bình dầu thông minh này có các cái nọc nọc uh, dầu này bên trên hai cái hai trải qua hai cái bồn nọc dầu và bên dưới này cũng có cái nọc dầu để đảm bảo là khi chúng ta phun dầu làm mát vào bên trong lưỡi nó bảo vệ không bị tắc đường dây dẫn dầu à, phun cái đổ định nó dài hơn à, tiếp theo nữa thì anh chị và các bạn có thể là tham quan à, qua hệ thống tủ điện à, với hệ thống tủ điện bên em thì cái dòng 500 này hàng cao cấp bên em thì hệ thống điện nó rất là hiện đại nó sẽ gồm có một át tổng này hai cái cầu chì hai cái át một uh, chống ngựa pha này hai cái át tổng này hai cái cục khởi động từ này Đấy, và các cầu câu trường cầu chì này các cái đơn ne và cái cái tham mơ cái dòng này đặc biệt là nó sẽ tích hợp thêm cái các cái đơn ne và cái tham mơ này sẽ để nó bảo vệ cái hệ thống điện đó và hệ thống motor để không bị cháy không bị chập cũng như là khi nằm việc quá tải nó sẽ bảo vệ giúp cho hệ thống motor nó sẽ an toàn hơn tuổi thọ nó sẽ cao hơn rất là nhiều đó đây là hệ thống và hệ thống hơi bên em thì tách biệt riêng so với hệ thống điện thì đảm bảo là không lo về vấn đề bị ờ, nhiễm điện thì anh chị các bạn sử dụng à, các cái đầu nối thì đầu hơi bên em sẽ được cắn keo kín không lo về vấn đề bị hở điện giờ hở hơi Đấy, nó sẽ rất là an toàn rất hiện đại và tất cả những cái ờ, hệ thống các cái thiết bị bên em hệ thống điện bên em đều sử dụng đó là hệ thống điện chin đây là một thiết bị rất là nổi tiếng đây là ờ, đây hệ thống điện rất là nổi tiếng ạ đây là tổng quan của con máy ờ, cắt nhôm hai đầu lưỡi 500 công suất là 6 kW đây là một dòng sản phẩm mới nhất trên ờ, của năm 2020 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu phát Factor Việt Nam và máy thì sẽ được đầu máy số 2 sẽ được tích hợp là thước điện tử với đảm bảo cái độ chuẩn xác là 100%. Ngoài ra thì ờ, bên em còn cung cấp tất cả những dòng máy khác như máy cắt nhôm hai đầu 05, 06, 08, 09 hay là F90, 99, F55, phay đố được dập, đánh khí hay khoan khóa được dập thể lực. Mọi như hay là những dòng máy CNC, mọi nhu cầu thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở phía bên trên màn hình hoặc là liên hệ với em Khải 0963 296 146 0869 296 838 hoặc đến một trong hai cơ sở gần nhất khu vực phía Bắc là bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, khu vực phía Nam là 621 Sa Lộ, Hà Nội, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để được ờ, xem máy và test máy trực tiếp luôn. Anh chị hãy ờ, đăng ký kênh để được theo dõi và tìm hiểu thêm nhiều những video mới hơn. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn.